đặt câu hỏi là liệu mình có chịu đựng được nữa không nếu như cổ phiếu giảm tiếp nhưng ở góc độ ngược lại thì đối với những nhà đầu tư sẵn sàng mua thêm thì tuấn muốn quay lại cái câu chuyện định giá chúng ta đi nào thì sau ngày hôm nay thì cái ờ, ờ, viên vn index đâu đó xung quanh gần một ngày ngàn ba trăm điểm và tại lúc này thì nếu theo của bloomberg thì cái p trên e của ờ, viên vn index đâu đó khoảng 17 bảy lần và nếu như chúng ta biết rằng là đến tháng 3 à, đến đến quý 2 quý 2 này thì cái mức tăng trưởng ừ, lợi nhuận ờ, của toàn các doanh nghiệp ấy, đâu đó khoảng 30 40 phần trăm thì đâu đó gần là hết quý 2 cái mốc uh, P trên E của ờ, thị trường ấy, sẽ về đâu có khoảng 16 lần 16 lần thì tương đương với mốc trung bình uh, ờ, 5 năm gần nhất thì quý vị biết rằng là trong 5 năm vừa qua thì thị trường chúng ta là thị trường nó mới nổ và số lượng người tham gia thị trường rất là ít mặt bằng lãi suất rất là cao thì trong điều kiện như thế thì hiện tại cái cái lãi suất của chúng ta đã thấp hơn rất là nhiều rồi và số lượng người tham gia thị trường cũng cao lên do vậy thì tôi cho rằng là cái mốc định giá trung bình 5 năm đang khá là rẻ và tôi tin rằng là trong tương lai dài hạn hơn thì uh, p e thị trường uh, Việt Nam mình sẽ tăng dần theo thời gian nguyên nhân là do hai hai lý do một là cái nền kinh tế Việt Nam mình ngày càng mạnh lên và hai nữa là uh, cái số lượng người tham gia tức là cái lãi suất cũng ở mức rất là thấp là hai điều tôi cho rằng là thị trường hiện tại đang rẻ à, chúng ta nhìn qua một số cổ phiếu ví dụ như Hòa Phát chẳng hạn thì Hòa Phát hôm nay đóng cửa mốc ờ, là 45 000 gần 45 000 và tại 45 000 này thì vốn hóa của thị trường của Hòa Phát ấy, đâu đó khoảng là gần 200 000 tỷ trên 198 000 tỷ à, chúng ta biết rằng là năm 2018 lợi nhuận của Hòa Phát đâu khoảng là 8 000 rưỡi đúng không 8 000 rưỡi à, trong cái điều kiện mà giá thép lúc đó chịu rất nhiều sức ép và ngành xây dựng đang bị ờ, slow down ờ, tức là bị, bị giảm dần nhưng 2021 này thì cái công suất của Hòa Phát nó tăng gấp 3 lần và lại tăng công suất ở rất nhiều các mảng ờ, như kiểu thép HRC là một mảng có, có biên lợi nhuận cao rất là nhiều thế thì chúng ta nhân là một phép nhân đơn thuần thôi là nếu như chúng ta nhân cái lợi nhuận uh, theo theo cái công suất thì Hòa Phát ừ, tính quy lại năm nay đâu đó phải được khoảng 27 nghìn tỷ mức base tức là mức rất là bình thường rồi 27 nghìn tỷ là lấy 8 nghìn rưỡi nhân với cả ba lần lên cộng thêm một vài cái tăng trưởng công suất nhỏ nhỏ trong giai đoạn từ 2018 đến đến nay đó là 27 nghìn tỷ ờ, nếu tính theo 27 nghìn tỷ này thì PE của Hòa Phát đâu có khoảng 7,3 ờ, lần và đương nhiên thì trong thời gian đấy thì cái mảng công nghiệp của Hòa Phát đã lên rất là lên tầm rất là nhiều rồi 2017 Hòa Phát mới bắt đầu phát triển mảng công nghiệp à, xin lỗi 2015 16 bắt đầu phát triển mảng công nghiệp 2016 bắt đầu phát triển ngành công nghiệp thì 2018 nó đâu đó cũng là một cái chú tí hon trong ngành thì bây giờ cái ờ, Hòa Phát đã có rất nhiều mảng kinh doanh trở thành mảng lớn trong ngành rồi như thịt trứng gà như bò úc này vân vân rất nhiều mảng đó thế thì ờ, cái lợi nhuận ở mức cơ bản cũng nghĩ rằng là Hòa Phát đạt được 30 tỷ năm 2022 thậm chí 2022 thì cao hơn nguyên nhân là bởi vì sao vì họ còn có những cái mảng kinh doanh mới như ờ, container này rồi có bất động sản này, rồi thịt à, rồi nông nghiệp họ đã bắt đầu kiếm ra doanh thu năm nay tăng gấp đôi nữa rồi đó thế thì nếu chúng ta nhìn đến mức lợi nhuận của phát dự kiến khoảng 30 đến 33 tỷ thì cái PE của phát đâu đó chỉ khoảng 6 lần Tuấn nghĩ rằng một mức rất là rẻ và quý vị có thể à, mua dần Tuấn không nói đây là đáy nhé nhưng chúng ta có thể mua dần những cổ phiếu mà giá rẻ như vậy à, trước đây chúng ta rất khó mua những cổ phiếu mà, phát có thể là P 6 e đến 7 lần thì rất là khó nhưng bây giờ chúng ta mua được đó thì quan điểm Tuấn là chúng ta cứ chọn những công ty hàng đầu rồi có lợi thế cạnh tranh rồi giá hiện tại khó forward trong một hai tới là rẻ chúng ta cứ sẵn sàng mua vào đừng quá lo ngại vâng, đây chúng ta sẽ đi vào phần đầu tiên đó là về thông tin vĩ mô. Tin tức đầu tiên đó là ECB nâng dự báo tăng trưởng EU. ECB lập tức thay đổi mục tiêu lạm phát lên 2%. Thì ngay sau khi mà ECB dự báo tăng trưởng GDP cả năm của EU lên 4,8%, thì ECB điều chỉnh mục tiêu lạm phát lên 2% trong trung hạn và lần điều chỉnh lớn nhất trong lịch sử. Và với điều này thì chúng tôi có đánh giá đó là việc thay đổi mục tiêu lạm phát lần đầu tiên kể từ khi đồng euro ra đời cho thấy là ECB đã thay đổi tư duy về lạm phát trong bối cảnh nền kinh tế châu Âu sẽ bước vào giai đoạn tăng trưởng nóng trong thời gian tới sau khi mà phục hồi từ đại dịch Covid-19. Ờ, chúng ta nhìn lại cái lạm phát của ờ, cái, cái mục tiêu lạm phát của ECB là từ năm 2003 họ đưa ra mục tiêu rằng là à, lạm phát ở dưới mốc 2% tức là cứng tức là người ta đặt cái mốc cứng luôn là ông không được để cái lạm phát dưới hai, à, trên 2% nếu ta nhìn cái biểu đồ cái mà đường màu đen ấy, cái đường màu đen trong cái biểu đồ của quý vị đang nhìn thấy thì cái đường à, đó luôn luôn gần như là luôn luôn ở mức dưới 2% Tuy vậy thì khi mà ECB đưa ra một cái thông điệp mới rằng là lạm phát trung bình của tôi sẽ khoảng 2% điều đó cũng nghĩa là họ sẵn sàng để mức lợi lạm phát được lên cao hơn mốc 2% có thể lên khoảng 2,5 hoặc 3% đối với Fed và rõ ràng trong những điều kiện như thế thì uh, họ đang đưa ra một cái ờ, confirm giống như kiểu một cái tín hiệu ra thị trường là tôi sẽ tiếp tục mua tài sản tôi sẽ tiếp tục để cái tính thanh khoản thị trường vẫn vẫn ở mức cao và trong điều kiện như vậy thì tôi tin rằng là các kênh tài sản rủi ro đặc biệt là những kênh tài sản ờ, có tính lọc rất là cao thì tiếp tục được hỗ trợ trong giá Dạ vâng và tin tiếp theo, tin tiếp theo đó là thời của chứng khoán. 580 tỷ USD đã được rót vào quỹ cổ phiếu trong nửa đầu năm. Thì trong 6 tháng đầu năm thì các quỹ cổ phiếu nhận được số tiền kỷ lục là 580 tỷ ờ, USD và dòng vốn 580 tỷ USD vào các quỹ cổ phiếu từ đầu năm đến hiện tại đã giúp cho thị trường chứng khoán và các chỉ số liên tục lập những kỷ lục mới và chỉ số S&P 500 đã tăng hơn 15% trong khi chỉ số FTSE toàn cầu tăng 12% có các quỹ cổ phiếu ưa thích của các nhà đầu tư thường nắm giữ cổ phiếu Mỹ, Nhật Bản và châu Âu. Và nếu như mà tốc độ rót vốn này được tiếp tục trong nửa cuối năm thì tổng giá trị tiền chìm vào quỹ cổ phiếu sẽ cao hơn 20 năm trước cộng lại. Thì với tin tức này, lãi suất cổ phiếu rất là thấp hoặc là dưới không là lý do chính khiến cho thị trường chứng khoán hấp dẫn hơn. Với các nền kinh tế tiếp tục mở cửa kinh doanh trở lại thì chứng khoán vẫn sẽ tiếp tục thu hút đầu tư hơn trái phiếu trong ngắn và trung hạn à, thì cái này cũng tương tự giống như cái câu chuyện tôi có nói rồi đó là khi mà cái thanh khoản nó lớn thì các tài sản rủi ro đặc biệt là cổ phiếu sẽ được tham gia vâng và tiếp theo thì cũng tương tự như ý của anh anh Tuấn nói đó là những con cá voi bất đắc dĩ tổng tài sản của Fed, ECB và BOJ đã lên tới 24 nghìn tỷ USD. Thì kể từ khi mà đại dịch Covid-19 bắt đầu lây lan cho đến nay, thì các ngân hàng trung ương ở Mỹ, châu Âu và Nhật Bản đã chi tới 9 nghìn tỷ USD để hỗ trợ biến cái cục dự trữ liên bang ngân hàng trung ương châu âu và ngân hàng trung ương nhật bản trở thành những con cá voi lớn trên thị trường và nâng tổng nâng tổng giá trị tài sản của họ tăng lên tới 24.000 tỷ usd và những quý nhà đầu tư nhìn thấy bằng cân đối kế toán của Fed, BOJ và SCB tăng 800% kể từ tháng 1 năm 2008 thì có thể thấy là uh, cái bảng cân đối kế toán này đã tăng lên rất mạnh thì cho thấy là những cái tài sản của tính lỏng sẽ tăng giá trong thời gian tới Tiếp theo đó là 6 tháng đầu năm thì Việt Nam đón chưa đến 100.000 khách quốc tế. Thì trái ngược với hàng không toàn cầu thì tổng số chuyến bay ở Việt Nam vẫn đang thấp hơn cả năm 2020. Và trong 6 tháng đầu năm thì Việt Nam chỉ ghi nhận 88.000 lượt khách quốc tế nhập cảnh, giảm 97,6% so với cùng kỳ năm 2020 và khiến cho doanh thu du lịch lữ hành chỉ đạt 4,5 nghìn tỷ đồng, giảm 51,8% so với cùng kỳ năm 2020. Thì điều này cho thấy tốc độ tiêm vaccine là yếu tố quyết định cho sự phục hồi của khu vực du lịch và lữ hành, đặc biệt là trong bối cảnh các hãng hàng không của Việt Nam đang phải tính đến uh, các tình huống xấu nhất. À, chúng ta còn có ngồi nghĩ đến câu chuyện của bên à, Phnom Penh, Phnom Penh của bên Campuchia thì à, tổng thống à, không à, tổng thống đúng không? Ông bên đó đưa ra một chính sách đó là phong tỏa toàn bộ cái cái thủ đô Phnom Penh và họ sẽ tiêm thực hiện tiêm phòng vaccine và điều đó tôi nghĩ rằng là câu chuyện đó hoàn toàn Việt Nam tại Việt Nam tức là chúng ta sẽ ưu tiên tiêm phòng vaccine cho các đầu tàu kinh tế trước bao gồm Hồ Chí Minh, Hà Nội, à, Bắc Ninh, Bắc Giang tức là những nơi mà à, cái cái thủ phủ sản xuất chính của Việt Nam thì trong trường hợp như thế thì tôi tin rằng là cái, cái việc mà đạt được miễn dịch cộng đồng cao tăng lên nhanh hơn rất là nhiều và vâng, trước được cũng có một chuyện với cả một anh bên uh, bên uh, bộ kinh tế trung ương thì tuấn nhận thấy rằng là quan điểm của anh cho rằng cái tiêm vaccine một vaccine của Việt Nam mình có thể đạt được cái mức miễn dịch cộng đồng vào trong năm nay tức là đến hết 2021 đến không thì đó điều đó cho rằng là tôi tin rằng là à, cái câu chuyện mà ngành hàng không có thể hồi phục bắt đầu có thể bắt đầu ngay từ năm tới và đây là thời điểm bắt đầu có thể cân nhắc thò chân dần dần vào cái ngành hàng không tức là đương nhiên thì chúng ta phải chọn đúng cổ phiếu nhưng nếu chọn sai cổ phiếu rất là rủi ro Vâng, và đấy là những cái thông tin chính của chúng tôi và tiếp theo thì chúng tôi sẽ chuyển sang kênh cổ phiếu thứ nhất đó là kênh đầu tiên là lợi nhuận chìa khóa cho dòng tiền thì EPS của các doanh nghiệp và chỉ số index thị trường là một tương quan cùng chiều tức là theo báo theo một báo cáo Rachel Group và lợi nhuận và sự tăng trưởng của doanh nghiệp là động lực thúc đẩy quan trọng cho giá cổ phiếu và hiện tại thì tại thị trường chứng khoán Việt Nam thì giá cổ phiếu đang chạy trước mức tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp và thị trường đang có xu hướng phân hóa khi các ngành có lợi thế phát triển sẽ tiếp tục tăng trưởng về giá cổ phiếu và ngược lại thì những ngành còn lại khi khi mà không có tính được sáng thì giá cổ phiếu có khả năng là đi ngang để chiều lợi nhuận à, chúng ta nhìn cái biểu đồ mà quý vị đang nhìn thấy đó là à, có một cái đường à, đường thẳng đấy thì những công ờ, những những thị trường nào mà ở trên cái đường thẳng đấy tức là cái giá tăng trở nhanh hơn cái lợi nhuận và những thị trường nào mà dưới đường thẳng thì tức là giá sẽ chậm hơn lợi nhuận thì chúng ta nhìn thấy rằng là đây có mỹ hay là đan mạch là những đất nước mà đang có giá sẽ nhanh hơn lợi nhuận phát triển rất là nhiều ở Việt Nam mình đâu đó gần gần à, quay hướng Mỹ vì Việt Nam mình cũng đang là nước có tăng trưởng à, giá cổ phiếu đang tốt nhất trên thế giới à, ngoài ra thì à, cái câu câu đánh giá của Huyên vừa nãy đó là những cái ngành nào mà được hưởng lợi sau Covid này sẽ tiếp tục tăng giá cho dù rằng là cái Uh, cái giá đang cần phải điều chỉnh một chút để chờ mức lợi nhuận đi theo vì vậy một số ngành nó đang sẽ được hưởng lợi uh, tiếp tục tăng trưởng phân hóa thì à, có một hình ảnh của tôi tin rằng là sẽ được tiếp tục tăng đó là ngành bán lẻ à, vì vì sao vì uh, trong thời gian covid thì có rất nhiều các uh, công ty bán lẻ đi xuống nhưng ngược lại thay đổi quen tiêu dùng ngày xưa ví dụ người ta quen ra ở chợ ra uh, mua một rau hay là đưa tiền mặt thì bây giờ họ đã đi sang một cái hướng mới là họ mua online rồi họ thanh toán bằng chuyển khoản thanh toán bằng QR QR pay đó thế thì những doanh nghiệp ví dụ như là thế giới động họ đang có ờ, đang rất là vất vả trong bản à, à, bách hóa xanh khi mà bách hóa xanh à, họ cần phải qua điểm hòa vốn và cần phải kéo thêm một khách vào cái cửa hàng của họ thì bây giờ nhờ cái covid này tự nhiên rằng là cái lượng mua hàng của họ tăng lên rất là nhiều đó thì tôi nghĩ rằng thế giới động có thể là một cái cây ờ, rất là tuyệt vời để chúng ta đầu tư đó thì đấy là một cái ý tưởng của Tuấn ngoài ra thì quý vị nếu có câu hỏi thì quý vị có thể đặt ngay câu hỏi ở phần livestream phía dưới thì có gì tí nữa hai chuyên gia sẽ cố gắng trả lời hết những câu hỏi quý vị Dạ vâng. À, và tiếp theo của kênh cổ phiếu thì trong tuần vừa qua thì chúng tôi có làm hội thảo chiến lược đầu tư 6 tháng cuối năm của năm 2021 và chiều ngày thứ năm ngày mùng 8 tháng 7 năm 2021 thì các nhà đầu tư đa số là đều có những cái sự Uh, cái sự bình chọn cổ phiếu với những đặc tính đó là uh, cạnh uh, có lợi thế cạnh tranh cao hay là ngành tăng trưởng và định giá an toàn và trong cái buổi uh, hội thảo ngày hôm đó thì chúng tôi có đặt câu hỏi là top 3 cổ phiếu nhà đầu tư um, sẽ đầu tư nhất nhà đầu tư sẽ lựa chọn đầu tư nhất trong vòng 6 tháng cuối năm. Thì trong đó thì quý nhà đầu tư có lựa chọn ba cổ phiếu đó là MWG, Techcombank và HPG. Thì điều này cho thấy là các nhà đầu tư cá nhân đang ngày càng hướng đến cái mục tiêu đầu tư an toàn và bền vững. Vâng. À, trước khi bắt đầu tiếp thì à, em ơi xem kiểm tra sao thấy mọi người kêu rằng là mic đang hơi bị kém. Ok, uh, mic sửa xong rồi thì à, đây là cái buổi hôm trước mà bên à, Vindirect có thực hiện à, chia sẻ đến quý nhà đầu tư về chiến lược đầu tư 6 tháng cuối năm và những những hình mà quý vị đang thấy đó chính là cái câu hỏi đặt ra rằng là ba cổ phiếu nào mà quý vị cảm thấy ưa thích nhất trong 6 tháng đấy và đây là chính là những khách hàng của Vindirect đặt ra và họ tự bình chọn thì chúng ta nhìn thấy rằng là có rất nhiều cổ phiếu tức là chúng ta sẽ nhìn thấy cái mà in hình chữ đậm to nhất và trung tâm là được bình chọn nhiều nhất các ô khác mà cứ có chữ to ấy, cũng thật là những cái cổ phiếu được bình chọn nhiều thì đây ta có thấy là có Techcombank này có thế giới động có Hòa Phát có Vinhome có FPT đúng không ạ thì đấy là những công ty mà đang được à, rất nhiều nhà đầu tư ưa thích hay MB Bank đó thì à, quan điểm của Tuấn thì Tuấn cũng rất là ưa thích à, những công ty này thôi ví dụ như Tuấn rất thích thế giới động với cả PMJ đúng không ạ à, thế giới động thì họ có câu chuyện là bách vào xanh họ bị kéo lùi cái lợi nhuận của họ trong mấy năm qua thế bây giờ nhờ covid thì tự nhiên rằng là bách hóa xanh được ờ, được phát triển tốt hơn yên dây thì ờ, tuấn rất ưa thích cái tầm nhìn của bên lãnh đạo bên đó tức là khi mà tất cả các nhà bán vàng vẫn còn loay hoay trong cái cái vấn đề ăn uống thì họ đã nghĩ việc xây dựng đội nghệ nhân vàng từ cách đấy khoảng 10 năm ở trước khi thị trường bùng nổ đó hay là bên Đông Á Banh là họ là ngân hàng đầu tiên đưa cái mô hình ATM ở Việt Nam trong khi đó ờ, các ngân hàng khác vẫn chưa nghĩ đến việc đó thì đấy là những cái tầm nhìn rất là lớn của ban lãnh đạo của bên PNJ và Tuấn rất ưa thích công ty này vì vì điều đó rồi ờ, ngoài ra thì à, một số công ty khác ví dụ như là Vinhome khi mà à, cái quỹ đất bất động sản nó được mở rộng ra quỹ đất bất động sản mở rộng ra và à, đồng thời là bất động sản vùng ven rồi à, à, thu nhập người dân tăng lên khiến cho Ờ, người dân đi ô tô nhiều hơn và bất động sản ven sẽ được hưởng lợi đó ờ, và đồng thời là những những ờ, Vinhome sẽ được bàn giao rất nhiều cái dự án mới trong cái nửa cuối năm nay thì đấy là những cái đặc điểm rất là lớn của Vinhome ngoài ra thì có thể xem xét trên Nam Long khi mà Nam Long một cổ phiếu có có cái thời gian triển khai dự án rất là nhanh và uh, cái cái giá của họ rất là rẻ là một phép tính là quỹ đất của Vinhome thì gấp khoảng uh, à, 25 lần 15 ờ, lần ờ, quỹ đất của của Nam Long nhưng mà ờ, vốn hóa thì gấp khoảng 30 lần Tuấn Tuấn không nhớ lắm 25 35 gấp 35 lần đó Nam Long là một cổ phiếu rất là rẻ ví dụ vậy thì quý vị có thể lựa chọn những công ty này FT thì vẫn đi theo cái hướng theo cái trend chuyển đổi số của toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng rồi Techcombank có những câu chuyện riêng ví dụ như là một vài thông tin rằng họ sẽ có những cái động thái M&A đó thì ví dụ vậy thì đấy là những cái quan điểm của Tuấn về những cổ phiếu này Dạ vâng, kèm theo những cổ phiếu mà anh Tuấn có nhắc đến thì tuần này chúng tôi có nhắc đến cục chi tiết về cổ phiếu ANV thì lợi nhuận 5 tháng ước đạt là 114 tỷ đồng. Thì thủy sản Việt Nam thông qua kế hoạch năm 2021 thì tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt tăng 12% và 4,3% so với kết quả của năm 2020 và công ty dự duy trì mức cổ tức năm 2021 à, tại tỷ lệ là 10% bằng tiền mặt. Và kết quả kinh doanh 5 tháng đầu năm của ban lãnh đạo cho biết là doanh thu ước đạt là 1.460 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 100 114 tỷ đồng, thực hiện được 45% kế hoạch lợi nhuận năm. Và mới đây thì ANV là bị đơn tự nguyện được hưởng mức thuế 0 USD trên kg, tức là không phải kiểm tra riêng lẻ và mức thuế dựa vào mức của các đơn vị bắt buộc. Dù vậy thì phía công ty vẫn bỏ ngỏ câu hỏi về lộ trình quay lại thị trường Mỹ trong thời gian tới. Riêng thị trường Nga thì công ty cho biết là đã quay trở lại. Tính từ ngày 12 tháng 5 đến nay thì ANV đã xuất 51 container hàng vào thị trường này. Thì bên cạnh những mảng thủy sản thì ANV cũng uh, đầu tư dự án điện mặt trời áp mái và hiện thì ANV đã đầu tư xong 53 uh, MW trong năm 2020. Và Tuấn muốn comment thêm một chút về ANV thì Tuấn vẫn luôn nói trong từ những lần trước đó là ANV họ tăng cái công suất ờ, từ 200 ha tức là cái vùng nuôi họ 200 ha lên khoảng 700 ha à, tức là vùng nuôi tăng rất là mạnh vùng nguyên liệu tăng lên rất là mạnh trong khi đó thì họ mở rộng được thêm ở thị trường Mỹ thì đấy là hai cái điểm mà đặc biệt Tuấn rất là ưa thích của cổ phiếu này khi mà họ mở thêm được thị trường họ tăng được thêm công suất Tuy vậy thì tại thời điểm hiện tại để xuất khẩu thị trường Mỹ thì họ sẽ còn à, khá nhiều khó khăn nhất là trong điều kiện mà cái chi phí ờ, cước container hàng hóa tăng lên rất là cao tăng gấp 4 đến 5 lần so với ngày xưa thì ờ, trong trường hợp như thế thì ANV chúng ta sẽ cần phải chờ lâu hơn một chút và đặc biệt điểm một điểm nữa rằng là công ty này công ty có vốn hóa không phải lớn lắm cũng khá là nhỏ chính vậy mà quý vị không nên mua đuổi cổ phiếu này mà chỉ nên mua khi mà có cơ hội sụt giá rất là sâu ví dụ như hôm nay chẳng hạn Vâng, và tiếp theo của kênh cổ phiếu thì chúng tôi sẽ cập nhật về hiệu quả của quỹ VN Direct từ đến ngày 8 tháng 7 năm 2021. Thì tăng trưởng của NAV trên chứng chỉ quỹ của quỹ VN Direct đạt 47,15% so với VN30 Index là đạt 46,57%. Tiếp theo thì chúng ta sẽ chuyển sang kênh thu nhập cố định. Thì tiền gửi tháng 7 năm 2021 thì chưa có áp lực tăng lãi suất trong ngắn hạn. Với nhóm ngân hàng thương mại nhà nước thì biểu lãi suất huy động không có biến động và nhóm ngân hàng thương mại cổ phần thì có VPBank điều chỉnh giảm lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng và 24 tháng 1,2% về mức cũ. Theo đó thì lãi suất huy động 12 tháng giảm từ 6,5% xuống mức 5,3% trên một năm áp dụng từ ngày 3 tháng 7 năm 2021. Các ngân hàng khác thì không có biến động. Và trong bối cảnh phức tạp của đợt bùng phát dịch COVID-19 mới nhất, cộng với là CPI 6 tháng tiếp tục tăng chậm thì bình quân 6 tháng CPI tăng 1,47% so với cùng kỳ, mức thấp nhất trong vòng 5 năm và vẫn xa mục tiêu là 4%. Và dự báo ngân hàng nhà nước sẽ tiếp tục duy trì những cái chính sách tiền tệ để hỗ trợ tiếp sức cho nền kinh tế và chưa có áp lực tăng lãi suất trong ngắn hạn. À, chúng ta nhận thấy rằng là à, khi mà cái dịch Covid à, lần tư này bùng nổ bùng, bùng phát ấy thì ờ, ngân hàng nước cũng có rất nhiều động thái để hỗ trợ ờ, thanh khoản và khiến cho cái lãi suất uh, trong cái tuần vừa qua bắt đầu có xu hướng sụt giảm trở lại cái đó thì trong điều kiện lãi suất mà sụt giảm ấy tuấn tin rằng là định giá thị trường sẽ tiếp tục ở mức mức cao hơn thôi đó Dạ vâng, và chúng ta sẽ chuyển sang tin tiếp theo của kênh thu nhập cố định, đó là trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu ngân hàng chiếm tỷ trọng lớn. Thì trong 6 tháng đầu năm 2021 thì có 306 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong nước với tổng giá trị phát hành đạt là 186.683 tỷ đồng và tăng 19% so với cùng kỳ. Ở nhóm ngân hàng thương mại thì có tỷ trọng giá trị phát hành lớn nhất đạt là 68.113 tỷ đồng, có 85,3% trái phiếu phát hành, kỳ hạn từ 2 đến 4 năm và lãi suất thấp từ 3 đến 4,2%. Tiêu biểu thì ở đây có nhắc đến là ACB, VPBank và TPBank. Về nhóm bất động sản thì giữ vị trí thứ hai với 61.988 tỷ đồng, Ờ, đạt khoảng 25,4% trái phiếu không có tài sản đảm bảo hoặc là có tài sản đảm bảo là cổ phiếu, lãi suất dao động từ 8 đến 13% trên một năm. Và với nhu cầu phát hành trái phiếu của các ngân hàng thương mại trong năm 2021 sẽ tăng cao, thì đặc biệt là trái phiếu tăng vốn nhằm giúp các ngân hàng bổ sung cho vốn cấp 2, tức là vốn bổ sung, và tăng tỷ trọng nguồn vốn chung dài hạn và cải thiện hệ số an toàn vốn. Chúng ta nhìn lại cái cái slide này một chút thì chúng ta nhìn thấy rằng là ngân hàng đang vay một mức lãi suất rất là thấp khi mà ACB họ ờ, tức là họ huy động cái kỳ hạn đồ dạng trung hạn tức là từ 2 đến 4 năm là gần kỳ hạn trung hạn rồi ờ, và mức lãi suất chỉ có 3 đến 4,2 phần trăm ờ, mức lãi suất đâu đó gần gần sát với cả mức trái phiếu chính phủ à, đương nhiên là thấp hơn vẫn cao hơn trái phiếu chính phủ à, kỳ hạn 5 năm đúng không nhưng mà về cơ bản Tuấn thấy rằng là đây là mức lãi suất rất là thấp và như vậy thị trường mình sẽ chưa bị áp lực quá nhiều đâu về việc tăng lãi suất trong thời gian tới Phần vâng, tiếp theo thì chúng tôi sẽ cập nhật về kênh thu nhập cố định tại VN Direct đến ngày 9 tháng 7 năm 2021. Thì tại VN Direct có kênh Dmoney, quý nhà đầu uh, đây là cái kênh mà lại sẽ hưởng được hưởng lãi suất cam kết của VN Direct với nhà đầu tư với giá trị đầu tư tối thiểu là 1 triệu đồng trong khoảng thời gian từ 1 tuần đến 2 tháng thì với lãi suất dao động trong khoảng từ 3,1% đến 5,2%. Và kênh thứ hai đó là kênh D-Bond trái phiếu mà VN Direct cam kết lãi suất cố định thì khi quý nhà đầu tư trong kỳ hạn từ 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và 12 tháng với lãi suất dao động trong khoảng từ 6,8% đến 8,4%. Tiếp theo thì sang kênh tài sản khác, đó là sang kênh bất động sản thì LGG giá bán căn hộ thành phố Hồ Chí Minh tăng 4 đến 5% 10% do nguồn cung khan hiếm, giá nguyên vật liệu tăng. Thì ờ, ở đây thì quý nhà đầu tư có thể nhìn thấy slide thì chúng tôi nguyên nhân ở đây là do ba nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất đó là đợt bùng phát dịch lần thứ tư đã gây ra trì hoãn ờ, hàng loạt các sự kiện mở bán và cản trở gia nhập thị trường của các dự án mới. Nguyên nhân thứ hai đó là do vướng mắc pháp lý và nguyên nhân thứ ba là giá của NVL uh, ờ, leo thang. À, giá của nguyên vật liệu leo thang nên nguồn cung tại thành phố Hồ Chí Minh bị hạn hẹp dẫn đến là giá bán tăng từ 4 đến 5%. Anh tưởng có đánh giá gì về kênh bất động sản không ạ? Vâng ạ, thì uh, chúng ta biết rằng giá thép sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái các nhà thầu khi mà họ họ cam kết ở mức thấp này vì bây giờ khi mà họ bị chậm tiến độ tức là cái thời gian triển khai dài cũng với giá thép tăng thì tự nhiên rằng là họ họ họ triển tức là họ bán ra họ xây dựng thiết bị trên tiến độ ngược lại trong điều kiện như vậy thì những doanh nghiệp nào mà có cái cái khả năng triển khai dự án nhanh này có năng lực tài chính tốt này uh, có nhiều lợi thế cạnh tranh thì họ sẽ ra hàng được đúng tiến độ và khi mà cái giá như vậy thì họ khi họ ra hàng thì giá cũng sẽ cao hơn thì ví dụ như Tuấn còn lấy, lấy ví dụ rồi đó là Vinhome hay Nam Long là những công ty được chứng minh rằng là cái khả năng thực thi của họ cực kỳ tuyệt vời à, cái năng lực tài chính của họ rất là tốt thì đó là những hai doanh nghiệp có thể được hưởng lợi trong giai đoạn 6 cuối năm Vâng, tiếp theo của kênh tài sản khác thì chúng tôi có nhắc đến đồng tiền số đó, đồng tiền điện tử đó là Ethereum, sự đột phá của tiền điện tử. Thì được phát hành từ năm 2015 thì Ethereum còn được gọi là Bitcoin 2.0. Thì Bitcoin có lẽ là uh, quý nhà đầu tư sẽ kiểu quý nhà đầu tư sẽ nghe đến thường xuyên hơn còn Ethereum thì chắc không phải là ai cũng nghe thấy. Và với đồng tiền này thì anh Tuấn sẽ uh, giải thích kỹ hơn với quý nhà đầu tư. À, hai đồng tiền này khác nhau một chút thôi tức là ví dụ như Bitcoin thì uh, nó sẽ có một mức giới hạn nhất định tức là họ sẽ có tối đa là 24 triệu đồng tiền được ờ, khai thác ra tức là nó có giới hạn nhưng mà Ethereum thì nó là một cái đồng coin mà uh, cái độ uh, nó sẽ có độ lạm phát cứ 13 giây thì sẽ sinh ra thêm hai đồng coin mới hai đồng coin Ethereum mới và hai đồng coin Ethereum ấy thì được phân bổ cho các miner tức là những người đào đào đào tiền đó à, thì như, như vậy chúng ta nhận thấy rõ ràng là Ethereum là có mức độ lạm phát nhất định và Tuấn có ngồi tính toán thì cái lạm mức lạm phát của Ethereum đâu có khoảng từ 2 3 phần trăm một năm tuy nhiên về về dài hạn hơn thì 13 giây mà sinh ra hai đồng trên một con số 1 tỷ đồng chẳng hạn với con số 500 triệu đồng rất là khác nhau đúng không ạ thì về dài hạn thì cái cái mức lạm phát sẽ giảm dần đi theo thời gian à, đồng Ethereum tăng giá được hay không nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái tốc độ người dùng sử dụng cái đồng Ethereum ví dụ Bitcoin thì khi mà nhiều người dùng lên thì giá của Bitcoin cũng tăng lên rất là mạnh nhất là trong điều kiện của Bitcoin càng ngày cái số lượng ờ, tiền mới sinh ra càng ít nhưng mà cái tốc độ tiền mới sinh ra của đồng Ethereum thì gần như là không đổi đương nhiên thì sắp tới là bên Ethereum có dự kiến rằng họ sẽ chuyển cái cái chế độ đào miner ờ, sang cái chế độ proof stake tức là dựa trên bằng chứng cổ phần thì lúc đó mọi chuyện có thể thay đổi nhưng hiện tại vẫn đang là theo proof of work tức là bằng chứng công việc đó thì theo dạng vòng chứng Việt thì vẫn tiếp tục 13 giây sinh ra hai đồng coin mới thì um, đấy là sơ qua một chút về cái hai đồng tiền này thì riêng ETH thì tức là Ethereum ấy thì họ có một đặc điểm rằng là họ họ xây cái nền tảng cho những đồng những những công ty khác chạy trên nền tảng của họ ví dụ họ làm smart contract tức là làm những hợp đồng thông minh giữa giữa người này người kia thì ờ, sẽ có những công ty sẽ chạy được trên nền tảng ờ, ETH còn riêng Bitcoin thì nó chỉ là một đồng currency tức là chỉ là một đồng tiền thôi nó chỉ có một chức năng là thanh toán còn ETH thì nó một chức năng là nền tảng đó thì ETH nó sẽ có lợi thế cạnh tranh hơn là đồng tiền Bitcoin đấy là một vài quan điểm của Tuấn về hai đồng tiền này dạ Vâng, và chúng ta sẽ chuyển sang phần cuối cùng đó là phần câu chuyện đầu tư. Thì tuần này anh Tuấn đem đến cho quý nhà đầu tư câu chuyện gì ạ? Vâng, trước khi bắt đầu thì Tuấn ờ, xin nhắc lại nữa là nếu anh chị có câu hỏi gì anh chị có thể comment ngay vào phần livestream trên Facebook và tí nữa thì ờ, Tuấn và Duyên sẽ trả lời câu hỏi của anh chị. À, trong tuần này chúng ta có một câu chuyện về hình bóng những công ty vĩ đại xuất phát từ đâu à, qua câu chuyện này thì Tuấn nghĩ rằng là tin rằng là các anh chị có thể tìm đâu đó suy nghĩ được cái công ty mà mình có thể nắm giữ mãi mãi được như cụ Warren Buffett nói là khi chúng ta mua một công ty thì chúng ta hãy suy nghĩ cho việc chúng ta đang cưới vợ sắp cưới vợ và khi mà cưới vợ chúng ta cần phải xem xét rất nhiều thứ đúng không ạ đó thì à, đây câu chuyện này câu chuyện về thám hiểm bắc cực giữa hai anh chàng một anh chàng là chàng à, Roan Amundsen và anh chàng thứ hai là anh chàng à, Robert à, Falcon Scott thì anh Scott là người Anh và Scott này là một đại tá quân đội được mô tả là người rất là đẹp trai à, rất là khỏe mạnh còn đối diện với anh là ông à, Amundsen à, thì ông ấy không có nhiều tiếng tâm, ông là người rất là bình thường thôi thì năm 1911 là hai đoàn cùng bắt đầu đi thám hiểm thì đoàn của ông Amundsen là đoàn Na Uy và đoàn của người Anh chính là ông Scott đó thì sau khi họ họ đi thì khi đoàn Scott đến đến được cái điểm điểm đích ấy, thì lúc đó họ đã thấy cờ của Abusen cắm ở đó rồi và họ bị trễ so với cả Abusen khoảng mất một khoảng một tháng à, nhưng điều đáng buồn xảy ra rằng là trong cái chiều về cả đội Scott đấy tất cả thiệt mạng và người ta đã tìm thấy trong cái lời nhật ký cuối cùng của Scott là họ họ không còn thức ăn và họ bị ờ, cái cái mưa bão của Nam Cực ừ, làm cho họ bị đóng băng và chết tức là toàn bộ đoàn bị chết đông cứng ở đó và họ và đội cứu hộ sẽ tìm lấy xác họ sau khoảng 8 tháng sau đó đấy thì câu hỏi đặt ra rằng là câu chuyện gì đã diễn ra và tại sao đoàn của Abusen có thể đi nhanh hơn đoàn của uh, Scott là một tháng đồng thời về đích rất là an toàn không đoàn Scott thì bị uh, chết cóng giữa đường uh, đầu tiên chúng ta sẽ nhìn lại cái bắt đầu của của hai đoàn này thì đoàn của Na Uy Amundsen là ông ấy uh, dành rất là nhiều năm ông chuẩn bị à, về thực lực này rồi ông ấy sống người cả người Eskimo để quan sát cách họ di chuyển và cuối cùng ông ấy quyết định rằng là dùng chó giống như người Eskimo dùng chó để kéo cả đoàn xe đi à, để bởi vì chó rất là ít toán toát mồ hôi nhưng ngược lại thì à, đoàn của ông Scott người Anh là ông ấy không dùng dành đủ thời gian để tìm hiểu kỹ về cái hành trình ông ấy ông chỉ chỉ dựa vào sức khỏe của mình thôi và ông quyết định dùng ngựa nhưng trong khi đó ngựa thì là một loài vật toát rất nhiều mồ hôi và chính vì vậy ờ, khi mà đi trên một con con đường mà à, rất là lạnh như vậy thì ngựa ờ, dần dần bị kiệt sức rồi uh, Amundsen, Naui thì thử nghiệm rất nhiều loại thức ăn khác nhau trong cái đó thì Scott chỉ uh, chưa còn quan tâm đến đến cái đoạn rủi ro nhất đó rồi Amundsen, Naui thì lại uh, mang nhiều thức ăn hơn cần thiết ví dụ như họ mang thức ăn trong một tháng thì họ mang thức ăn tức là bình thường một tháng thì họ mang thức ăn tận hai tháng liền trong đó thì uh, ờ, đoạt Scott của người Anh thì ông chỉ mang gần như ờ, chỉ vượt quá một chút thôi ví dụ ờ, một tháng thì ông mang khoảng một tháng 10 ngày ví dụ vậy đó thì khi mà cái quá trình bị trễ diễn ra thì khiến cho đoàn Scott bị thiếu thức ăn và chết thì nếu như chúng ta nhìn lại nếu coi đây là hai doanh nghiệp để đầu tư thì chúng ta sẽ chọn doanh nghiệp nào thì chúng ta nhận thấy rằng là khi đầu tư chúng ta ừ, những công ty mà có nghiên cứu kỹ về thị trường này làm tất cả các trường hợp để giảm rủi ro gặp phải Ờ, rồi họ có rất nhiều nguồn dự trữ để ờ, giảm à, giảm cái rủi ro và họ có thể đi tiếp tục đi với dự án này đến cuối cùng thì đó là những công ty có dự án có khả năng thành công cao hơn rồi thứ hai là những công ty có đặt cái chiến lược đặt nhỏ đi trước và đạn bác theo sau tức là họ bắn những vắt phát súng dò đường trước và nếu như phát súng này bị trượt thì họ họ sẽ tiếp tục bắn phát súng khác tiếp cho nên khi nào mà họ nhìn thấy à phát súng này trúng đạn lập tức họ mới bắn một cái đại bác rất là lớn một số lượng vốn rất là lớn Ờ, thì những công ty đó sẽ công ty vĩ đại họ thử nghiệm ở quy mô nhỏ và sau đó bắt đầu mới làm mà khi quy mô nhỏ thành công thì họ bắt đầu mới làm nhân rộng ra rất là lớn thì ví dụ một công ty mà Tuấn cảm thấy rất là đáp ứng điều kiện này ví dụ như công ty về thế giới động chẳng hạn thì trước khi họ phát triển một cái gì đó rộng khắp thì họ sẽ thử nghiệm rất là kỹ càng ở quy mô nhỏ ví dụ như điện máy xanh họ thử thử nghiệm ờ, ba bốn cửa hàng rất là kỹ rồi sau đó họ nhân rộng cực kỳ nhanh đó thì đấy là một cái điểm điểm thứ hai nữa là à, ví dụ kể cả bách hóa xanh đấy họ cũng thử nghiệm quy mô rất là nhỏ từng từng bước một từng bước một cho khi mà cái mô hình đấy được chứng minh là thành công họ bắt đầu mới nhân rộng ra đó thì đấy là một cái hình bóng công ty vĩ đại Dạ vâng, và trước khi chúng tôi chuyển sang phần uh, trả lời câu hỏi của quý nhà đầu tư thì chúng tôi xin phép được quảng cáo các chương trình của chúng tôi để quý nhà đầu tư có thể Ừ, biết được thông tin để theo dõi thì ngoài chương trình la bàn đầu tư của chúng tôi vào lúc 15 giờ thứ hai hàng tuần thì chúng tôi còn có chương trình cổ phiếu 360 độ phân tích một cổ phiếu theo hai phương diện tích cực và tiêu cực và được phát sóng trực tiếp vào lúc 15 giờ 30 phút thứ năm hàng tuần. Và chương trình thứ hai đó là chương trình tiêu điểm đầu tư. Thì hiện tại chương trình này của chúng tôi sẽ dành cho khách hàng của VN Direct thì sẽ được tổ chức vào lúc 15 giờ 30 phút thứ tư hàng tuần. Thứ ba nữa là một chương trình vô cùng đặc biệt của chúng tôi đó là chương trình đối thoại với PN. Thì với chương trình này thì chúng tôi sẽ mời những PN nổi tiếng trên thị trường để đến chia sẻ những triết lý và chiến lược đầu tư. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 9 giờ sáng thứ bảy hai tuần một lần. Và ngoài ra thì chúng tôi còn có hai cộng đồng trên Facebook và Facebook Đó là cộng đồng VN Direct đầu tư tích sản tăng trưởng bền vững và thứ hai đó là cộng đồng VN Direct cộng đồng giao dịch chứng khoán đi trade. Thì ở trên đây thì chúng tôi đã để những mã à, những cái QR code thì quý nhà đầu tư có thể uh, nhấn vào màn hình để có thể tham gia vào những cộng đồng của chúng tôi và tất cả những thông tin của chúng tôi thì sẽ được cập nhật ở trên page trung tâm tư vấn đầu tư page Facebook. Và sau đây thì chúng tôi xin phép được chuyển sang phần uh, câu hỏi trả lời câu hỏi của quý nhà đầu tư. Ok. Câu hỏi đầu tiên đó là uh, của bạn Nguyễn Đức Giang, CTG có nên giữ không? Hàng không dùng margin ạ. À, CTG thì à, ok đến bây giờ thì nếu bán thì nó sẽ bị gặp cái rủi ro thị trường. Nhưng ngược lại thì nếu như nhìn trong cái trung hạn khoảng 3 à, tháng tới hoặc là một năm tới đi thì uh, CTG có tính gọi là chu kỳ theo kiểu gọi là chu kỳ về tính nhiệm kỳ rất là lớn khi mà trước khi anh Thọ anh ý chuyển sang uh, bí thư tỉnh ủy tỉnh Bến Tre thì phải đúng không ạ? thì anh sẽ làm sao cho cái kết quả kinh doanh nó tốt nhất tốt nhất có thể à, trong điều kiện như thế thì giá cổ phiếu cũng sẽ được hỗ trợ nhưng ngược lại khi mà anh thọ đi thì ờ, đồng thời với việc là tuấn nhìn thấy rằng là cái của để dành dành cho công thương không có nhiều thì cái động lực tăng trưởng của giá cổ phiếu của ttg ít nhất là trong 6 tháng tới sẽ sẽ rất là yếu đó thì trong điều kiện thế thì tuấn nghĩ rằng là công thương sẽ sẽ không có cổ phiếu hấp dẫn trong ờ, trung hạn trong một năm đến hai năm tới và sang câu hỏi tiếp theo đó là của bạn Nguyễn Thành Công. Thì xin hỏi anh Tuấn đánh giá tiềm năng tăng giá của VHM trong 6 tháng cuối năm và định giá của VHM. Và nếu giá MWG tăng quá nhanh so với định giá hiện tại thì nên giữ lâu dài và nhận cổ tức hay là bán chốt lời? Em cảm ơn. Với à, Vinhome thì uh, Tuấn có chia sẻ lúc nãy về ban thể uh, trượt lại xem phần mà Tuấn chia sẻ uh, cái phần mà uh, Dũng ơi em có thể cho giúp anh cái slide về uh, các cổ phiếu mà được bình chọn khách khán giả bình chọn nhiều nhất lên được không thì đó thì trong cái phần đó thì à, Tuấn có bình chọn à, nói lại về Vinhome rồi và trong cái câu chuyện Vinhome thì Tuấn tin rằng câu chuyện 6 tháng cuối năm và đến à, sang năm sau cũng khá là hấp dẫn khi mà họ bàn giao rất nhiều dự án đồng thời đối với cả câu chuyện về thế giới động thì câu chuyện thế giới động là năm ngoái lợi nhuận của họ là khoảng 3.900 tỷ trong đó cái lỗ của bách hóa xanh là khoảng 2.000 tỷ thì chúng ta nhận thấy rằng là nếu như mà sang năm tới tức là sang năm sau đi 2022 họ hòa vốn được cái mảng bách hóa xanh thì tự nhiên cái lợi nhuận từ 3.900 nó đã nhảy lên khoảng 5.900 tỷ rồi tức là 6.000 tỷ chúng ta sẽ nhìn lại vốn hóa của của thế giới động hôm nay đang bao nhiêu đây ờ, tôi nhìn lại luôn ví dụ vốn hóa thế giới động bây giờ đang khoảng 183.000 à, tỷ đúng không ạ thì cái PE nó đó chỉ còn 12 lần chưa kể là các mảng uh, di động và mảng điện máy của họ vẫn đang tiếp tục tăng trưởng thì đó trong cái điều kiện như thế Tuấn nghĩ rằng là giá này của thế giới động vẫn đang khá là rẻ so với tiềm năng tiềm năng nhìn đến 2022 nhé bởi vì chúng ta chưa biết rằng là bách cò xanh khi nào thành ờ, thì thì hòa vốn nhưng mà kỳ vọng rằng là 2022 ờ, sẽ hòa vốn theo theo quan điểm ban lãnh đạo nhưng quan điểm của Tuấn thì có thể sớm hơn à, và sang câu hỏi tiếp theo đó là cho em hỏi MBB giờ có nên bắt đáy giá hiện tại không ạ à, chúng ta cũng mua tích sản thôi tất cả những doanh nghiệp mà quý vị nhìn thấy cái cái biểu đồ ở đây rồi Ờ, MBB là một doanh nghiệp rất là tốt thì chúng ta cứ tích sản dần theo thời gian thôi và ờ, ngay từ đầu Tuấn có nói câu chuyện về thị trường nếu như bạn ờ, có thời gian bạn có thể review lại cái phần thị trường Tuấn nói ban đầu thì ừ, chúng ta sẽ cứ mua dần theo thời gian thôi và cái giá của cả thị trường hiện tại nếu tính theo đến hết quý 2 sẽ bắt đầu sang với mức bắt đầu rẻ rồi thì chúng ta hoàn toàn mua tích sản dần thôi và chúng ta Tuấn không biết rằng là thị trường sẽ đi đến bao xa có thể giảm đến bao xa nhưng mà giá hiện tại Tuấn nghĩ là đã bắt đầu rẻ rồi và chúng ta phải mua dần theo câu hỏi của bạn Hoàng Việt Long, đó là Pep hãy đưa nhận định về thị trường trong trung hạn 1 đến 2 tháng tới đi ạ. Cho rồi, nói rồi, nói rồi đúng không? À, tiếp theo đó là của bạn Tuấn Trần cho mình hỏi thời điểm hiện tại thì mình muốn đầu tư dài hạn VRE có được không ạ? À, VRE thì à, Tuấn nghĩ cũng ok ở góc độ là doanh nghiệp có rất nhiều lợi thế cạnh tranh, à, hệ sinh thái cũng rất là rất là mạnh. Đó thì mình nghĩ là nắm giữ dài hạn rất là ok nhưng ngược lại đứng đứng ở góc độ cơ bản nhé thì cái PE của của VRE mức là khá là cao 26 lần thì ờ, trong điều kiện như thế thì Tuấn sẽ chưa thể định giá được chính xác cái doanh nghiệp này và cái động lực tăng trưởng giá nó nó sẽ là gì đó thì ờ, ok tức là ở góc độ rất là dài hạn thì Tuấn nghĩ là công ty này rất là ok nhưng mà ở góc độ mà định giá thì Tuấn chưa thể định giá được vì thấy cái cái PE nó quá đắt tiếp theo của bạn Linh Lan đó là mã fix có được đánh giá là tiềm năng không ạ? à, nếu như mà Vic à, chúng ta xem so sánh với Vic và Vinhome đi thì Vinhome là một ờ, doanh nghiệp hàng đầu ngành của của Vic à, nó à, Vinhome là công ty con của Vic và họ là cái mảng kinh doanh nó rất là rất là hiệu quả và họ có cái Vinhome là một thương hiệu rất là lớn trên thị trường ngoài ra nếu như chúng ta đầu tư Vic thì chúng ta phải à, cầm Vinhome mà chúng ta phải gánh thêm rất nhiều mảng mà chưa hiệu quả của Vic bao gồm à, như kiểu V VRE này, Vinpearl này, VinFast đặc biệt là VinFast họ vẫn chưa chứng minh được rằng là họ sẽ thành công đó thì rõ ràng là cầm vic thì sẽ khó nhìn hơn rất nhiều so với việc mà quý vị có thể cầm vinhome chẳng hạn đúng không ạ theo câu hỏi của bạn vanh đó là anh xem giúp em chiều giữ của mã acb acb à acb chất lượng tài sản rất là tốt à, họ lại có câu chuyện vào uh, vn 30 nên hình ra là cái động lực uh, giữ giá họ cũng khá là tốt nhưng ngược lại thì acb trong uh, về mặt kinh doanh ấy, thì uh, acb trong khoảng uh, 2 năm trở lại đây thì họ không có nhiều động lực tăng trưởng ờ, mảng kinh doanh mới Tuấn hôm trước có ngồi nói chuyện thì có một ờ, cái tư duy của ban lãnh đạo bên đó rằng là ờ, họ sẽ không phát triển cái mảng trái phiếu bởi vì họ bảo rằng là nếu như khách hàng mà tốt thì vay được thì cần gì phải phát triển mảng trái phiếu tức là cái quan điểm của họ ấy nó rất là conservative tức là rất là thận trọng đối với thị trường thì điều đó rất là tốt trong cái điều kiện mà thị trường bị bị đau sai nhưng ngược lại nó sẽ rất là kém khi mà thị trường đang đang tăng trưởng tốt thì đó thì trong cái quan điểm kinh doanh như vậy thì Tuấn không đánh giá cao ACB nhưng mà doanh nghiệp này có doanh nghiệp uh, chất lượng tài sản rất là tốt và uh, câu chuyện tăng giá trong ngắn hạn trong một một năm tới họ vẫn là còn đúng không vâng. Và tiếp theo câu hỏi của bạn Tùng Lê đó là chào anh Tuấn, anh Tuấn có thể cho mình xin quan điểm về ba ngành tiềm năng để đầu tư trong thời gian từ 1 đến 3 năm tới không ạ? Cảm ơn anh. 3 năm tới thì uh, Tuấn cũng nói trong cái câu chuyện uh, của chiến lược đầu tư rồi. Uh, trong cái hình cái đoạn phần mà Tuấn nói về top khách hàng đang Ờ, đang đưa ra đó thì Tuấn có xin nhắc lại thôi đó là đó là ngành về ờ, quan điểm của Tuấn cá nhân Tuấn thôi đó là ngành ờ, bán lẻ khi mà cái thói quen người tiêu dùng bị thay đổi như là thế giới động ví như là VNJ rồi ngành thứ hai là ngành bất động sản với đại diện là Nam Long Vinhome bởi vì cái ngành cái bất động sản vẫn là cái kênh đầu tư chính của hầu hết người dân Việt Nam đó rồi thứ ba nữa thì có thể là tiếp tục vẫn là ngành ngân hàng bởi ngành ngân hàng vẫn là ngành gọi là mạch máu nền kinh tế ok chắc là chúng ta thêm ờ, một vài câu hỏi nữa thôi dạ vâng câu hỏi tiếp theo đó là rủi ro dịch bệnh lan rộng thì có thể ảnh hưởng mạnh đến hoạt động của các doanh nghiệp quý 3, quý 4 không ạ? À, thì Tuấn như uh, có một điểm rằng là nền kinh tế Việt Nam mình đó là nền kinh tế sản xuất à, nó rất khác với nền kinh tế các nước khác là nền kinh tế tiêu dùng và dịch vụ thì nền kinh tế sản xuất à, nó sẽ có một điểm là nó quan trọng nhất đó là anh có thể sản xuất được bao nhiêu và anh mang xuất khẩu được bao nhiêu nhất là Việt Nam mình đang một đất nước gọi là uh, uh, sản xuất của thế giới thì uh, Tuấn nghĩ rằng là cái mảng uh, cái cái câu chuyện uh, uh, ảnh hưởng của Covid với Việt Nam thì nó không quá lớn mà sẽ nằm ở việc rằng là liệu mình có đủ công nhân để để phục vụ các xưởng sản xuất hay không và nhất là trong điều kiện mà Việt Nam mình đang nhập khẩu Covid à, nhập nhập khẩu vaccine rất là nhiều ấy à, như Tuấn nó nói trong cái chương trình lúc ban đầu ấy đó là Ờ, việc nhập khẩu ờ, vaccine có thể kết thúc trong ờ, tháng 12 2021 này có thể tiêm phòng được khá là từ 60 đến 70 phần trăm dân số Việt Nam thì trong điều kiện như thế Tuấn nghĩ rằng là ừ, quý 3 quý 4 sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều đấy quan điểm cá nhân thôi Dạ vâng. À, và còn các câu hỏi của quý nhà đầu tư thì chúng tôi xin phép được trả lời tại comment của quý nhà đầu tư vì thời gian không có hạn. Uh, ngoài ngoài ra thì tôi thấy có câu hỏi về 6 tháng cuối năm thì quý nhà đầu tư có thể xem lại cái video của chúng tôi về chiến lược đầu tư 6 tháng cuối năm của uh, hôm thứ năm tuần trước là ngày mùng 8 tháng 7. Cảm ơn quý nhà đầu tư đã theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.